Hello mọi người à, Mọi người vào xem cái livestream này nha Sam uh, Hôm nay thì Sam sẽ làm một cái livestream Để uh, hướng dẫn uh, make up 5 phút trước khi ra đường dành cho các chị em phụ nữ <laughs> Đang uh, chưa Đang chưa make up gì hết Chỉ mới có đánh uh, chân mài Dán lông mi với tô son thôi Mọi người vào đông đông nha Vào đông đông Sam sẽ hướng dẫn make up nha hôm nay thì Sam đang uh, muốn làm cái livestream này để hướng dẫn cho mọi người tại vì mọi người hay nói với Sam á là hôm nào phải làm một cái livestream hướng dẫn make up đi nhưng mà mấy lần trước là toàn là thí dụ đi công việc về thì Sam livestream nên vẫn còn make up nhiều không có hướng dẫn mọi người được cho nên là hôm nay là Sam làm cái livestream này để hướng dẫn mọi người uh, make up uh, khoảng 5 phút thôi make up nhanh nha 5 phút để ra ngoài à, hiện tại thì trên mặt Sam thì chưa có make up gì hết à, Sam chỉ à, đang kẻ lông mày sẵn dán dán lông mi với lại tô son thôi tại vì Sam dán lông mi rất là lâu Sam không có khéo tay á cho nên là dán lông mi rất là lâu ừ, mà sợ mọi người đợi với lại thường là mọi người cũng không có gắn lông mi đúng không còn mắt của Sam thì lúc nào cũng phải gắn lông mi hết cho nên là Sam có gắn lông mi sẵn như là tô son với lại vẽ lông mày rồi lát nữa Sam sẽ hướng dẫn mọi người make up tất cả các bước còn lại chưa đánh nền luôn nha <laughs> hello thảo my à, ngọc việt make up cho con trai hả à, hôm nay chị có hướng dẫn đánh nền nữa nếu như mà em muốn học đánh nền thì chị sẽ uh, hướng dẫn cho em nha hello việt hương Huỳnh Nhi chị không chép niệm <laughs> không có đâu nè mặt rất là nhiều khuyết khuyết điểm mọi người bởi tại vì thật sự là bình thường Sam cũng không có dám để mặt mộc để nói chuyện với mọi người tại vì Sam cũng uh, tại cái da mặt của Sam á mình đi quay nhiều cho nên mình hay bị uh, uh, lâu lâu là Sam bị tàn nhang khi mà đi quay ngoài nắng nhiều á là Sam hay bị tàn nhang nè hoặc là bị mụn nè như mọi người thấy là cái vết này là cái cái cái mụn nó xẹp rồi nhưng mà nó vẫn còn một cái cục u lên nè đây là đây là vết thâm do mụn để lại cái này là một vài cái đất ừ, tàn nhang của Sam vẫn còn rất là nhiều <laughs> Hello Hồng Trang, Nghi Võ uh, Mai Anh Ô oh, chào bé Dương Thị Nguyệt, chào em Hôm nay chị có sử dụng một cái sản phẩm ờ, của em Hello Anna Chào Thanh Vi, hello Hồng Ngọc Các chị em gái của mình vào đây đông đông nha Rồi ờ, Sam sẽ hướng dẫn cho mọi người um, make up nha Đầy đủ các bước luôn hôm nay là rất là gan đó tại vì uh, rất là gan khi tại vì mọi người đã nói với sam rất là nhiều là sao không có làm một cái livestream hướng dẫn cho mọi người make up à, nhưng mà thực ra thì sam cũng ngại bởi vì uh, mặt sam á mà không có make up á, thì không có được tự tin cho lắm <laughs> tại vì bị khuyết điểm nhiều quá nè à, nhưng mà hôm nay thì uh, rất uh, Sam đi quay buổi sáng nhưng mà buổi tối thì được nghỉ cho nên là về nhà có thời gian hồi nãy Sam có tẩy trang uh, để ờ, làm cái livestream này <laughs> hello quang vinh thẩm hello dan stott hello đức kiện xuân diễm chào bạn mỹ duyên hồ chào em thùy linh đỗ chào em chào lina nguyễn nha hello hồng uyên <laughs> bôi hả bôi thì vẫn ờ, bôi thì có thể là đánh nền nha chứ nếu mà make up kẻ những cái kia thì chắc là hơi hơi hơi kỳ hello phương nghi nhã quỳnh như thủy Lăng vi chào mấy đứa nha kiếm chào mấy đứa à, rồi hay là bây giờ mình sẽ bắt đầu make up luôn đi ha làm trong bao nhiêu phút hả Lê Thi? À, chắc là làm khoảng trong 5 phút nha mọi người Tại vì à, cái này là Sam hướng dẫn một cái bài make up nhanh thôi Để cho mọi người mà có thể à, make up ra ngoài đường Ờ, vào uh, tại thường thì bây giờ mọi người thấy đó chị em phụ nữ mình ra ngoài đường thì lúc nào cũng phải có make up hết nếu mà không make up thì sẽ rất là không có tự tin nhưng mà cũng không có nhiều thời gian đúng không tại thời gian bây giờ rất là quý báu cho nên là uh, mình sẽ make up nhanh thôi uh, cách của make up ra đường của Sam cũng rất là đơn giản chỉ trong vòng khoảng 5 phút nha bây giờ Sam sẽ hướng dẫn cho mọi người nha à, mọi người thấy hiện tại bây giờ thì uh, Sam không có đánh nền gì hết à, Sam chỉ có vẽ chân mày gắn cái lông mi với lại tô son tại vì phải kẻ lông mày với lại ờ, tô son chứ không dám không dám làm bước này còn gắn lông mi thì bình thường xong gắn rất là lâu phải phải phải nhìn trong cái gương lớn á chứ ngồi đây thì gắn không có được lúc nào xong cũng phải nhìn trong cái gương lớn để gắn lông mi vô á mà gắn rất là lâu cho nên sợ mọi người đợi có gắn lông mi sẵn rồi nha bây giờ xanh sẽ chỉ mọi người nha à, đầu tiên á thì ờ, mà đã sức dưỡng rồi à, mọi người có thể sử dụng kem chống nắng nếu như là ban ngày kem chống nắng xanh sử dụng là kem chống nắng này cái này mọi người có thể nhìn kỹ nha cây uh, biore Sam sử dụng qua rất là nhiều loại kem chống nắng rồi nhưng mà Sam thấy cái kem chống nắng này là ok nhất ờ, nhưng mà không phải là cái Biore ở Việt Nam bán nha mọi người cái này là mình nhập của Nhật á mọi người thấy mọi người mua cái Biore nào á mà ở đằng sau á nó có chữ Nhật không nè mọi người thấy không chữ Nhật không à đó mua cái Biore màu xanh dương mà ở đằng sau có chữ Nhật không á nha đừng có mua loại của Việt Nam loại của Việt Nam xài không có tốt uh, không có ok bằng không có êm bằng Sam xài qua rất là nhiều loại rồi nha rất nhiều loại chống nắng nhưng mà Sam chỉ mê nhất là cái loại này thôi bởi vì cái loại Biore này khi mà mình mình mình sức lên mặt á uh, nó sẽ đây để Sam lấy cho mọi người coi bây giờ là buổi tối rồi ha nó sẽ có chất nó như vậy mình sẽ sức một uh, lượng kem uh, cái này buổi tối rồi ha nhưng mà Sam cũng đánh lên thử luôn cho mọi người coi đánh lên nó rất là mịn kem chống nắng biore đánh lên nó rất là mịn cái bước này thường là buổi tối thì không có làm nhưng mà hôm nay xanh sẽ không ờ, làm luôn cái này cho nó ấy đó sau khi mọi người ra ngoài đường mọi người sức dưỡng thôi kem chống nắng xong rồi mọi người sẽ đánh nền nha à, cái nền này là cái nền sam mới vừa biết à, ờ, và sao cảm thấy rất là ok à, đưa cho mọi người xem nha đây là cái nền à, gọi là ba trong một luôn mình chỉ cần đánh một cái lớp nền này xong mình phủ lên là ok và sam đã thử qua rất là nhiều loại nền rồi nhưng mà cái nền này là sam sam thích nhất bb tít nha mọi người BB Stick Nền này là nền của BB Stick à, Nền này có hai màu, Sam mua hai màu luôn Đó có màu 21 và màu 22 à, ờ, Màu 21 là dành cho những bạn mà có da trắng hồng Còn nếu như bạn nào có nhiều khuyết điểm á, giống như là mặt của Sam này đang bị những cái vết uh, tàn nhang nhỏ nhỏ bên này và cái vết uh, thâm vô mụn để lại khá nhiều thì mọi người nên sử dụng màu số 22 tại vì màu số 22 thì sẽ che khuyết điểm tốt hơn nha màu này là màu 21 đây cho mọi người xem thử nha cái BB stick này thì nó có hai đầu một đầu là phấn còn một đầu là cọ mình sử dụng rất là nhanh đây cái này màu là màu số 21 còn sau sử dụng màu số 22 nha mọi người nhớ là nếu mà da mặt mình có nhiều khuyết điểm thì mình nên sử dụng màu số 22 tại vì màu số 22 nó sẽ che khuyết điểm nhiều hơn mọi người thấy nha trên da mặt Sam đang có rất là nhiều khuyết điểm nha <laughs> mình chỉ cần thoa đều cái BB tích này lên trên da sau đó đầu còn lại của nó là đầu cọ mọi người có thể dùng cái đầu cọ này để tán nha nhưng mà nếu mà mọi người không quen dùng đầu mọi người có thể dùng đầu cọ này để tán đều nếu như mà bạn nào mà không sử dụng quen cái đầu cọ này đó thì mình có thể sử dụng cái uh, cái bông mút cái bông mút giống như là mình hay xài đó đây cái bông mút như thế này sao sẽ sử dụng bông mút nha baby stick nha mọi người này cho mọi người có cái cây nè cây này có hai đầu một đầu à, tán với lại một đầu cọ che khuyết điểm cực tốt luôn mọi người thấy không cái baby stick này mình chỉ sử dụng à, một phút thôi là mình đã xong cái lớp nền rồi ba trong một luôn xong lớp nền cơ bản mọi người thấy không cái lớp nền rất là mịn và rất là đẹp chỗ nào mà mình bị khuyết điểm ờ, nhiều thì mình có thể ờ, thêm một ờ, một tí xíu nữa để mình che đi xong lớp nền rồi nè mọi người thấy có nhanh không bây mà giờ mình chỉ cần phủ phấn lên là xong ha bây giờ mình chỉ cần phủ phấn là, là xong mọi người thấy cái lớp nền nó hoàn hảo à xong chỉ cho mọi người một cái tip này nữa nè một cái tip này nữa nha nếu như mà à, nếu như mà mọi người chỗ nào mà mình bị mụn to đó mình bị mụn to đó thì ờ, mà mình không thể nào che được đó thì mình sẽ dùng một cái cây cọ nha một cái cây cọ như thế này nó sẽ có đầu dẹp thì mọi người sẽ lấy BB tips nha mình sẽ sử dụng BB Tint luôn cái này có rất là nhiều công dụng thí dụ như là cái uh, tại vì cái này là sử dụng mà mình che hết luôn rồi nhưng mà nếu mọi người bị mụn mà to đó tại vì sam đang không có cái mụn to lên nếu như bị mụn to đó thì mọi người sẽ sử dụng như cái này xong mọi người sẽ che là sẽ che được hết tất cả khuyết điểm bây giờ biết tiếp theo thì mình chỉ cần ờ, đánh phấn nền ơ phấn phủ là xong ha mọi người thấy cái nền của BB stick này có đẹp không hồi nãy mọi người thấy là mặt sam có rất là nhiều khuyết điểm nhưng mà chỉ cần đánh một cái này lên thôi à, sử dụng cái này lên nha chỉ trong vòng có một phút thôi đã đã xong một cái lớp nền rất là nhanh đúng không bình thường ở lớp nền mà mỗi khi mà xăm đánh mà cần một cái lớp nền mà đẹp á và trong như thế này á thì là phải mất khoảng một tiếng đồng hồ bây giờ xăm sẽ phủ phấn nha Đến thêm Như vậy là xong một cái lớp nền rất là hoàn hảo rồi à, Và Sam ờ, chỉ cho mọi người một cách đánh ờ, Đây, Sam sử dụng một cái bông như vậy nè Từ từ sao ai nhắn tin hoài vậy loại cái loại này rất là hay nếu mọi người không cần phủ cũng được nhưng mà thí dụ mà mình muốn cái nền mình chặt đó tại vì thường là mọi người đi ra ngoài là mình sử dụng cái ờ, cái nền uh, nguyên cả ngày luôn từ sáng cho tới tối luôn cho nên là mình nên phủ một cái uh, uh, lớp mỏng ít nhất là một cái lớp mỏng thì nó mới giữ được cái nền chặt nha còn nếu như mọi người uh, sinh hoạt bình thường thì mọi người cũng có thể chỉ cần sử dụng BB tip thôi là được rồi bây giờ sam sẽ phủ nè Sam sử dụng cái bông phấn dạng này nè Trong mấy cái livestream trước thì Sam cũng có chia sẻ với mọi người đó À, những cái bông phấn này á, nó rất là dễ sử dụng nếu như mà chúng ta mà không có à, không có khéo tay không có đánh không có đánh đều tay không có biết cách đánh nè thì mình sử dụng cái bông này cái bông này nếu mà mình không biết cách đánh mình đánh vẫn sẽ đẹp còn thường mấy cái bông mút mà dạng ờ, trong mấy cái hộp phấn mà người ta hay có đó thì cái đó thực sự rất là khó đánh nếu như bạn nào mà không khéo tay á hay mình đánh mà mình mình mình không có đều tay á thì uh, sẽ loang lỗ chỗ dày chỗ uh, uh, chỗ dày và chỗ bị mỏng đâm ra là cái nợ, cái ờ, cái lớp nền của mình á nó không có đều mọi người đợi xa một chút xíu xíu nha Rồi xong bây giờ sẽ là bước tiếp theo nha khi mình xong cái nền mọi người thấy hồi nãy giờ nếu mà sao không nói chuyện á, thì sam đánh cái nền này á ờ, cũng chỉ tầm khoảng 2 phút thôi bây giờ sẽ là vẽ chân mài nha chân mài thì sam sử dụng là chân mài bột tại mọi người á nếu mà mình không khéo tay á thì mình sử dụng cái chân mày bột á nó sẽ tự nhiên hơn mình không nên sử dụng uh, cái cây chì á tại nếu như mà mình không phải là dân chuyên nghiệp á thì mình sử dụng cây chì sẽ không có được và thứ hai nữa là nhìn nó sẽ rất là sắc nữa đó mọi người cứ tán cái bầu bột này theo cái dáng chân mài của mình là được ha vậy là xong cái đuôi chân mày thì sam thường vẽ bằng một cây chì sam chỉ dùng cây chì này ở cái đuôi thôi à có bạn ờ, bạn dương thị nguyệt sam mua cái baby tít này ở bên bạn nguyệt nha nếu như mà bạn nào mà hỏi cái baby tít này á thì mọi người có thể mua bên bạn dương thị nguyệt nha bạn nó có vào comment thì Sam có ghim lại cái comment của ờ, bạn đó đó mình chỉ kẻ một miếng phía đuôi nhẹ nhẹ vậy thôi sau đó là tới má hồng nha <laughs> rất là nhanh đúng không ơ ờ, chị nào bán ờ, bạn mi trinh ơi ờ, cái bia cái BB stick này á, thì mọi người có thể liên Sam thì uh, mua ở bên bạn Dương Thiện Nguyệt nha Facebook của bạn ấy tên là Dương Thiện Nguyệt cái BB stick, BB stick này rất là thần kỳ luôn đó mọi người thấy là hồi nãy Sam chỉ cần chưa được một phút mà làm được một cái lớp nền rồi Ây da à, Để đấy má hồng hơi bị lố tay sam thì hợp với đánh má hồng kiểu tròn kiểu tròn tròn như vậy tại vì mặt sam cũng hơi tròn đó và kiểu ờ, mình cũng là kiểu ờ, dễ thương á chứ không có không có sắc mặt mình cũng không có nét kiểu sắc sắc á cho nên là sam thường đánh má hồng tròn cho mặt mình nhìn kiểu ờ, má nó ửng ửng hồng lên nhìn kiểu cô dễ thương thôi ha à, má hồng xong sau đó mình sử dụng son son thì xanh đánh sẵn rồi à, bây giờ mình sẽ sử dụng màu mắt nha nếu như mà bình thường thì mọi người chỉ cần bao nhiêu đây là có thể ra đường được rồi chưa được 5 phút đúng không rất là nhanh nè đó nếu bình thường thì có thể ra đường như vậy được rồi nhưng nếu mà bạn nào mà mình muốn uh, kỹ hơn đẹp hơn một chút thì mọi người có thể uh, sử dụng màu mắt đây là cái hộp màu mắt mà xem sử dụng của Ineffie Ờ. thường thì Sam sẽ sử dụng cái màu kiểu hơi màu nâu nhạt này lên trên cái ờ, bầu mắt và Sam nhấn cái đuôi mắt bằng cái màu nâu đậm lấy một cái màu nâu đậm nha Sam đang hướng dẫn mọi người make up kiểu đơn giản thôi Sau đó mình kẻ phía dưới nha Nè Phía dưới Mình kẻ mắt dưới từ đằng sau đuôi lên Khoảng chừng um, uh, 1 phần 2 bầu mắt mọi người thấy là mắt của mình nó mình sẽ ăn gian được nó to hơn bên này mình chưa vẽ nè nhìn nó có vẻ nhỏ hơn một chút bên này cũng vậy sau đó sẽ nhấn một tí ở phần à, đầu mắt nha của cái cây cái đầu mắt đâu rồi ta <laughs> hai đó mọi người thấy hồi nãy giờ sam đánh rất là nhanh luôn cây kia đâu rồi rồi mình sẽ nhấn một tí đầu mắt bằng cái màu kim tuyến này nha vì sao không có tìm thấy cái cây cọ kia cho nên lấy đỡ cái này mình tạo một cái màu kim tuyến đánh vô như vậy nè ở ngoài phần đầu mắt đánh vô ở phía dưới và một tí ở phía trên cho mắt mình nó có cảm giác to ra nha thì sam mất cây cọ nãy giờ tiền không ra nên sam lấy đỡ cây cọ chân mày mình đánh ngược lại từ phần đầu mắt ra đằng sau đó mắt mình sẽ có cảm giác to ra ten ten vậy là xong ha rất là đơn giản luôn đúng không và rất là nhanh nữa à cái baby tip này á hả đây để Sam đưa cho mọi người xem nha cái nền hồi nãy Sam đánh á là của BB Tip nè cái cây nó như vậy nè giá là 315 nha mọi người giá cái này là 315 cái nền này rất là ok luôn á à, để xăm test cho mọi người nha nếu như mà mọi người mà ai mà bị khuyết điểm nhiều trên da mặt đó là mình có thể sử dụng cái này được à, thử cho mọi người coi thí dụ là đây là cái da nha Sam thử vẽ khuyết điểm lên trên cái tay của Sam nha xong vừa dùng liner để vẽ một cái trái tim lên trên tay nè mọi người thấy không coi như đây là khuyết điểm trên da của mình nha nếu như da mình mà có khuyết điểm đó thì nó cũng không có tới đậm như là cái màu liner mà xanh vẽ đâu nhưng mà bây giờ xanh sẽ ờ, ví dụ đây là cái khuyết điểm trên da thì mình chỉ cần dùng một bước của BB Stick thôi mình xếp lên thoa lên sau đó mình dùng cái cọ nha một đầu của nó là cọ lông như vậy nè mình sẽ tán đều mọi người thấy không để che hoàn toàn luôn không còn thấy không còn thấy cái khuyết điểm nữa hồi nãy xăm có vẽ đó <laughs> rất là nhanh make up rất là nhanh luôn nếu như mà bạn nào mà kỹ hơn thì mình có thể gắn thêm lông mi xong mình chải mascara còn nếu không thì mình chỉ make cấp đơn giản như hồi nãy giờ là được rồi <laughs> mọi người muốn mua thì liên hệ bạn ờ, Mua ở đâu hả? Serving uh, uh, Serving Trần ơi, nếu muốn mua cái baby stick này á thì mọi người có thể liên hệ bạn Dương Thiện Nguyệt nha. Uh, cái baby stick này á là thay kem nền, kem lót và cả phấn phủ luôn, chỉ cần một bước thôi. Hồi nãy giờ xem đã hướng dẫn cho mọi người rồi đó. Rất là nhanh đúng không? như hồi nãy lúc đầu cái livestream này nếu như mà lát nữa kết thúc mà mọi người nào mà mới vào á mình không xem được thì mọi người có thể coi từ đầu à, từ đầu cái livestream này là Sam chưa hề có make up cái nòn rồi gì hết trơn luôn mà chỉ cần dùng một một vài bước thôi nó đã xong rồi rất là nhanh mọi người có thể xem lại ha <laughs> ờ được rồi để uh, Sam test lại trên tay cho mọi người coi nha à, đây thí dụ với mọi người là tại vì Sam nói là cái nền baby stick này cực kỳ cực kỳ tốt uh, có độ che khuyết điểm rất là cao nếu như bạn nào mà trên mặt mình có thật là nhiều khuyết điểm đó mà mình không có nhiều thời gian tại bình thường như là cái da mặt hồi nãy á, của Sam ban đầu đó Sam đưa cho mọi người coi đó có rất là nhiều khuyết điểm vết thâm do mụn nè và cả tàn nhang nữa thì ờ, bình thường mà Sam make up đầy đủ các bước đó nha mà để xong một cái nền mà cho thật là đẹp á cái nền thôi nha là phải gần một tiếng đồng hồ mới có thể che được tất cả khuyết điểm ở trên mặt còn từ khi mà Sam sử dụng cái sản phẩm BB Stick này á thì chỉ cần một phút thôi Sam đã che được hết khuyết điểm như hồi nãy mọi mọi người coi từ đầu livestream đó à, Sam sẽ uh, test lại tại vì bây giờ Sam ờ, hồi nãy thì Sam test trên mặt rồi đúng không bây giờ Sam sẽ test thử trên tay cho mọi người xem nha ví dụ như là uh, Sam sẽ vẽ một cái uh, một cái trái tim một cái trái tim lên trên tay này coi như là khuyết điểm trên da mặt của mình nha trên da mặt của mình á, thì các khuyết điểm nó không tới nỗi mà màu đen đậm như vậy đâu nhưng mà Sam Sam ví dụ cho mọi người coi rồi Sam sẽ test thử cái độ che phủ của BB Stick cho mọi người thấy nha đây nha mọi người nhìn nha mình chỉ cần sử dụng BB Stick mình đánh lên sau đó mình dùng cái đầu cọ này nó có hai đầu mình tán đều đây vậy là BB Stick đó, cái độ che phủ đã che được hết tất cả khuyết điểm rồi cái vết mà hồi nãy xăm vừa vẽ lên đó nó đã trôi mất tiêu luôn <sighs> mọi người mới vừa vào á không xem được á thì có thể bắt lại từ đầu của livestream nha để mình có thể coi được uh, các bước make up ra ngoài của Sam đó <laughs> địa chỉ hả Phạm Minh Hoàng ơi Cẩm Minh Hoàng ơi, nếu mà mua thì em có thể liên hệ Facebook của bạn Dương Thị Nguyệt nha. Chị có ghim cái bình luận của bạn đó ở đây nè. Còn chị ờ, chị mua cái ờ, sản phẩm này ở bên bạn đó. Ngọc Nguyễn giá bao nhiêu vậy? À, Ngọc Nguyễn ơi, à, cái sản phẩm này là có giá là 315 ngàn nha. Có gây kích ứng không? À, không gây kích ứng nha bé ơi Sản phẩm này hoàn toàn không gây kích ứng nha Nó là một uh, BB Stick này đó là một sản phẩm mà thay thế uh, kem lót uh, kem nền và cả phấn phủ là ba trong một hồi nãy là chị có thử chị có test từ đầu cái livestream lúc mà chị không make up đó chị có thử lên cho mọi người xem rồi đó thì mọi người thấy nè nó làm thành một cái lớp nền hiện tại trên da mặt sam rất là đẹp mọi người muốn à, à, nếu mà bạn nào hồi nãy coi nãy giờ thì mình thấy rồi còn nếu như mà bạn nào mà mình mới vào đó lát nữa kết thúc livestream mọi người thể coi lại từ đầu để thấy được cái độ che phủ và cái độ đẹp của sản phẩm BB Stick này như thế nào ha ừ, trong đây có cả thành phần chống nắng và dưỡng da luôn nha cho nên là mọi người yên tâm <laughs> à nhưng mà à, nếu mọi người mua sản phẩm này á, thì bây giờ đang có chương trình khuyến mãi đó à, nếu như mọi người mua hai sản phẩm BB Stick á mua hai cái thỏi này này giống như Sam á Sam mua hai thỏi BB Stick Tại vì Sam mua hai màu Mọi người nhớ là nó có màu 21 và màu 22 nha Nếu như bạn nào mà da mặt mình có nhiều khuyết điểm đó thì mọi người nên sử dụng màu 22 nó sẽ che phủ được nhiều hơn còn màu 21 thì dành cho những bạn có làn da trắng hồng à, à... <laughs> đúng rồi không gây kích ứng trên da đâu nếu như bạn nào mà mình mua hai sản phẩm baby stick đó thì mình sẽ được tặng một cái ờ, một cái trứng mình sẽ được tặng một cái một cái trứng tẩy tế bào chết trên môi và cả trên mặt nữa Ờ, còn nếu như mà mình không lấy sản phẩm khuyến mãi á, thì mình có thể được giảm giá nha mua hai sản phẩm BB stick sẽ được giảm giá hoặc là mọi người mua hai à, mọi người mua cái sản phẩm BB stick này với lại một cây son rose mình cũng được giảm giá và được, hoặc là được tặng một cái uh, một cái trái trứng uh, để uh, để tẩy tẩy da chết da huệ mồ hôi dầu dùng được không chị mồ hôi dầu dùng được nha bác bác huệ nha mồ hôi dầu dùng được nha nhưng mà để chị chỉ cho em cái này nếu như mà em dùng một em bị mồ hôi dầu thì em nên mua cái này nha cái này là chị cũng có sử dụng khi mà đi phim hoặc là hàng ngày chị cũng có điều sử dụng luôn đây phù hợp cho mọi loại da nha da dầu hay da khô cũng sử dụng được nếu như mà em bị da dầu thì em nên mua cái giấy thấm dầu này Ở trên ờ, thị trường chị thấy có rất là nhiều giấy thấm dầu Nhưng mà cái giấy thấm dầu này của Nhật Và chị sử dụng rất là tốt à, bé My Trinh Diễm My ơi à, bé có thể liên hệ với bạn Dương Thị Nguyệt nha inbox thẳng cho bạn Nguyệt nha Phạm Hoàng Minh <laughs> Vậy là hoàn thành lời hứa với mọi người nha Mọi người hay kêu Sam làm một cái livestream hướng dẫn makeup đó à, Liner hả? À, liner thì Sam sử dụng cái liner này để Sam vẽ cái liner cho mọi người xem nha mình vẽ ra nhìn mắt mình nó sẽ dài hơn bên này hồi nãy xăm vải ngắn ừ, baby tiết dùng cho mọi loại da luôn nha em <laughs> chào khánh duy mọi người có muốn ờ, Sam chia sẻ cái tiếp gì nữa không à test lại cho mọi người coi cái baby tít nào mình nghẹt mũi để Sam test lại cho mọi người xem ờ, cái ờ, độ che phủ của baby tít này nha đây à, thí dụ Sam sẽ lại vẽ một cái trái tim vậy đây coi như là đây là cái khuyết điểm trên da của mình nha hồi nãy xong có test thử lên trên da mặt của Sam rồi cho nên nếu như mà bạn nào đó mà mình à, mình mới vô vào livestream mình không có xem được độ che phủ thì mọi người phải coi lại từ đầu livestream nha còn bây giờ Sam sẽ test thử lên trên tay nha à, Sam sẽ sử dụng màu số 22 tại vì màu số 22 là che phủ độ che phủ tốt hơn đây mình chỉ cần thoa đều lên trên da mặt của mình và mình dùng cái đầu cọ còn lại nó có hai đầu nha mình tán đều mọi người thấy không để che phủ hoàn toàn khuyết điểm luôn cho nên là nếu mà khuyết điểm trên da mặt của mọi người á có đậm như thế nào á hay là có nhiều như thế nào thì cũng sẽ che được hết mà chỉ cần một bước thôi như hồi nãy mọi người thấy đó uh, chỉ cần một bước bbc này là thay thế cả kem dưỡng uh, kem chống nắng uh, kem lót uh, kem nền và cả phấn phủ nữa hello chị ti <laughs> đúng rồi phấn cái kem phấn BB stick này là che phủ tất cả khuyết điểm luôn và cũng phù hợp với mọi loại da luôn nha cho nên là mọi người yên tâm ba, ly dương bao nhiêu vậy chị à, ly dương ơi cái sản phẩm này có giá là 315 ngàn nha à, cái kim tuyến chị vẽ đầu mắt là loại nào vậy hoàng lê ơi à, chị sử dụng cái loại này nè cái này là của Innisfree nha em Innisfree và chị rất là thích cái này là tại vì à, mọi người biết sao không trong này á nó có 4 ô và ở ngoài đó nó cũng bán là có rất là nhiều loại nữa có cái loại 4 ô có loại 2 ô có loại à, 6 7 ô và có một cái loại to luôn và ở bên Innisfree là nó có mình sẽ chọn được những cái màu tại vì thường mọi người mua uh, cái uh, màu mắt này đó thì sẽ có những màu mình rất thích và mình sử dụng rất là nhiều và cũng có những màu mà mình không thích mình không bao giờ đụng đến thì cái hay của cái Innisfree này á là mình sẽ lựa chọn được những màu mình thích và mình bỏ vào một cái hộp cho nên là Sam mới mua cái này cái màu kim tuyến mà Sam sử dụng đây nè đây cái kim tuyến này nha thương thư mua son ở đâu vậy chị à, thương thư Thương Thư ơi, son là chị mua ở bên Son Row luôn nha Ở bên bạn Dương Thiện Nguyệt bán luôn nha em Và tại vì chị mua nguyên một Nguyên một cái uh, uh, Nguyên một cái couple này ở bên bạn đó Đúng rồi Lý Tiểu Phương Lý, Lý Phương Tiểu Ly ơi Hello Quốc Thắng <laughs> Ngày hôm nay mọi người thấy là sao make up có nhanh không? Chỉ có 5 phút thôi nha Mọi người thấy hay thì mọi người hãy nhớ share cái livestream này để cho mấy bạn nữ khác à, Mình make up ra ngoài đường nha Chỉ có 5 phút thôi à, Bạn nào mình cũng phải siêng make up là con gái lúc nào cũng phải đẹp hết là con gái phải xinh đúng không lúc nào cũng phải đẹp ra ngoài đường thì uh, nếu mà bất quá không có thời gian thì thôi chứ nếu mà có thời gian thì ngại gì mà mình không make up mà trong khi là các bước mà hồi nãy giờ xanh chỉ cho mọi người chỉ tốn có 5 phút thôi thì mình đã ra ngoài đường rất là xinh đẹp rồi và cái sản phẩm ngày hôm nay mà San chia sẻ thì San cảm thấy rất là bổ ích và mọi người tất cả uh, tất cả con gái hay là cả con trai mà bạn nào đều đều cũng được mình có thể thủ trong người trong giỏ của mình một cái cây beauty như thế này bởi vì rất là nhanh gọn lẹ chỉ còn một phút là mình sẽ có một cái uh, lớp nền uh, rất là hoàn hảo thay thế luôn cả ba bốn bước luôn Trinh ST <laughs> Sao vậy bé? Bộ phấn nền giá bao nhiêu vậy chị? À, Hà Ngọc Hương ơi, cái um, ờ, cái BB stick này là chỉ có giá là 315 thôi nha bé Và xài được rất là lâu nha Bữa giờ Sam xài lâu lắm rồi mọi người, mọi người thấy nè à, Sản phẩm này nó rất là, nó rất là là nhiều Một cây to như vậy lận Xài được uh, Sam Sam xài bữa giờ rồi đó nhưng mà Sam thấy nó chưa có mòn đi bao nhiêu hết Sam nghĩ là cái cây này xài sẽ được rất là lâu Khoảng tầm 2 tháng, 2 tháng Chỉ có 315 ngàn thôi mà mình xài được rất là lâu như vậy thì tại sao mình không mua <laughs> Hello Vi Hồ, anh dâu Đúng rồi, à bạn Dương Thị Nguyệt à, ờ, các bạn bán sản phẩm này của Sam có mới vào comment nè bạn có nói là nếu mà mình mua hai sản phẩm baby tiết này á thì mình được giảm giá nha hoặc là mình sẽ lựa chọn là được tặng một cái uh, uh, trứng uh, tẩy tế bào chết uh, hoặc là mình mua một cây baby tiết và một cái son roll này mình cũng được giảm giá hoặc là được tặng cái trứng tẩy tế bào chết luôn hello che bọng thâm mắt được không Sam? Quy Suri ơi, tất nhiên rồi, hồi nãy giờ uh, Quyên có thấy uh, Sam uh, ờ, test đánh make up che khuyết điểm trên mặt từ đầu chưa hay là Uyên mới vô cho nên Uyên không xem được hồi nãy xong có test thử lên trên đây cho mọi người coi rồi đó để xong vẽ lại thử nha <laughs> ai xanh thí dụ đây là khuyết điểm trên da mặt của mình nha nha để xem lấy baby tip xem che thử cho mọi người coi nha Rin Phạm ơi giá bao nhiêu vậy chị à, bé Rin Phạm ơi giá là đúng rồi đúng rồi Win Suri có gì lát nữa bạn xem lại nha tại vì từ đầu cái livestream Sam có make up cho mọi người xem luôn á lúc đó là Sam chưa make up và Sam có test thử sản phẩm này cho mọi người coi luôn á nếu mà lát nữa bạn coi lại từ đầu cái livestream này thì bạn thấy uh, rõ hơn nha Giá là 315 nha bé Đây, bây giờ Sam sẽ test thử trên tay nha Còn nếu mà bạn nào muốn coi trên mặt của Sam á Thì có thể coi lại từ đầu livestream Tại hồi nãy là từ đầu Sam make up và bây giờ đã make up xong rồi Nên không có test lại được nữa Thí dụ đây là khuyết điểm trên da mặt của mình nha Tất nhiên là trên da mặt mình nếu như mà bị vết thâm, ở ờ, vết nám hay tàn nhang thì cũng không tới nổi đậm như là cái liner màu đen mà Sam vẽ Nhưng mà Sam thử, thử nghiệm nha Mình chỉ cần sử dụng một lớp BB stick mình che phủ lên và mình dùng cái đầu còn lại là cái đầu cọ đó mình tán đây mọi người thấy không để che phủ hoàn toàn này nè mình không còn thấy cái hình nãy xăm vẽ nữa ơ huyền ơi không không chị không có bán nha huyền chị không có bán hôm nay là chị ờ, chia chị chia sẻ với mọi người à, chị hướng dẫn cho mọi người 5 phút make up khi ra ngoài và hồi nãy giờ đã ờ, make up xong rồi hồi nãy giờ make up từ đầu livestream lượng bây giờ đã xong rồi thiếu anh bao nhiêu vậy chị à, ờ, thiếu anh ơi cái bb stick này á à, chị mua với giá là 315 nha bé cái này có độ SPS uh, SPS tới uh, 43 lận rất là cao cho nên là đi ra ngoài đường khỏi cần chống nắng cũng được cảm ơn bạn Dan Stott nha phấn lên tông rất là tự nhiên nó có bị khô da không chị à, cẩm duyên Chen Jelly ơi không có bị khô da nha phù hợp với mọi loại da luôn à, da khô hay là à, da, da đủ dầu đều sử dụng được hết nha nếu như mà da mình quá dầu đó à, tại cái này có có sự dưỡng nữa mà cho nên là da khô sử dụng càng tốt nếu như mà da có dầu á thì mình mua cái thử cái sản phẩm này mình sử dụng nha giấy thấm dầu của nhật mình xem thấy rất là ok ờ, ở Việt Nam cũng có nhiều loại nhưng mà Sam mua Sam sử dụng Sam thấy không tốt Chị ơi em thấy nó trắng quá làm sao để bớt lại chị à, ờ, Chân chân ơi nó có tới hai màu lận Có tới hai màu lận đợi xong xíu nó có tới hai màu lận nha cho nên là nếu mà da mình uh, màu nào thì cũng có thể đều trên da được hết nè chị đánh nó trên da mặt chị nè em có thấy đều không nó nhìn đâu có trắng đâu tại vì cái tay của chị đen á giấy thấm dầu bao nhiêu ạ à? à, cái này à, chị cũng không nhớ giá nữa tại vì chị mua một lần là mua nhiều á cho nên chị không có nhớ rõ giá lắm có sản phẩm có phiếu bảo hành luôn nha mọi người à, phiếu bảo hành của sản phẩm này nè à, đây là một cái phiếu bảo hành cam kết là sản phẩm không chứa trì thủy ngân cũng như là uh, corticoid gây hại phiếu bảo hành này trị giá 10 triệu đồng lận khi mà mọi người mua một cái hộp bb stick như thế này nè nó là cái hộp như thế này nha thì trong đây có một cái phiếu bảo hành thì Sam sử dụng ờ, sao sử dụng tới bây giờ là cũng được uh, gần một tháng rồi bữa giờ đi phim toàn sử dụng cái sản phẩm này không à mọi người biết sao không tại bình thường á Sam đi quay á thì uh, thường là Sam tự make up tùy phim nha thí dụ là phim uh, gia đình là số 1 nè uh, và phim uh, bố là tất cả là hai cái phim này tại vì mất ừ, quay cái ờ, cái vai nó cũng gần như là Sam ở ngoài đời đó cho nên là mình được tự make cấp cho nên là thường là Sam tự make cấp mà thường á Sam đánh cái nền của Sam là phải mất một tiếng đồng hồ tới là mọi người hay <laughs> hay la mọi người đợi lâu quá mà từ khi á khoảng một tháng nay Sam sử dụng cái baby stick này á thì chỉ cần có 5 phút thôi là đã xong rồi như hồi nãy là Sam làm cho mọi người đó tại vì cái mặt của Sam á đánh á uh, make up á, là lâu nhất là cái lớp nền thôi mà đánh được cái lớp nền đẹp á thì rất là khó trong khi cái baby stick này đánh một cái lớp nền rất là hoàn hảo luôn mà chỉ tốn có một phút à mấy bạn nào mà vào sau đó mình chưa có xem được uh, Sam hướng dẫn 5 phút make up khi mà ra ngoài đó thì mọi người có thể xem lại từ đầu livestream nha từ đầu livestream là lúc đó là Sam không có make up và Sam có hướng dẫn từng bước cho mọi người đó Hello Bảo Linh à, và đây cái cái này nè cái nền xanh đánh đó, trong cái livestream này là cái BB stick nha à, Samu của bạn Dương Thị Nguyệt Mọi người có thể search Facebook bạn đó viết không dấu <laughs> Không có đi Start ơi Mới vừa uống buổi sáng rồi Hồi sáng đi quay là đã uống rồi Thu Hằng ơi đúng rồi Gần hết cho nên là số 1 rồi Nhưng mà à, sẽ tiếp tục Nói sống với gia đình là số 1 là dự án bố là tất cả cũng là của ekip luôn cho nên là mọi người nhớ ủng hộ nha em em nhớ thông báo với mọi người là ủng hộ nha <laughs> nếu như mà mọi người không có ờ để xong test lại trên tay cho mọi người xem nha đây à, xem thí dụ khuyết điểm trên tay của mình nha Sam sẽ dùng liner Cái liner này nó bám rất là chặt mọi người Tại cái liner Đây, thí dụ đây là khuyết điểm trên da của mình nha Tất nhiên da mình thì sẽ không tới nỗi mà bị nhiều khuyết điểm đậm như vậy rồi Như là da Sam ban đầu á Sam có đưa cho mọi người xem đó Là bị ờ, mấy cái vết thâm do mụn nè Và bị tàn nhang đó Nhưng mà chỉ còn một lớp BB stick thôi là che phủ được hết thì bây giờ Sam sẽ test thử che phủ những cái khuyết điểm này cho mọi người xem trên tay nè Sen sử dụng màu số 22 nha Nếu như bạn nào có da làn da trắng á, thì mọi người sử dụng màu 21 Nhưng mà để mà che khuyết điểm nhiều đó Nếu như bạn nào bị khuyết điểm nhiều thì mình nên sử dụng màu 22 Quốc Thắng ơi, Nam sử dụng được nha Quốc Thắng Nam nên mua màu số 22 nha Nó sẽ phù hợp với màu, nhiều màu da hơn Đây mình chỉ cần thoa một lớp BB stick lên Sau đó mình sẽ dùng cái đầu cọ còn lại Mình tán mọi người thấy không đã che phủ hoàn toàn khuyết điểm hồi nãy Sam vẽ lên nè và nó cũng rất là cái ờ, màu số 22 này là phù hợp với, với mọi loại da luôn mọi người thấy là cái tay Sam đang rất là đen nha đen hơn so với cái mặt của Sam nhưng mà cái màu lên đó, nó vẫn tiệt theo cái tông không thấy độ chênh lệch khuyên mọi người khuyến cáo mọi người nên lấy một số 22 màu 21 thì hơi ờ, hơi khó sử dụng nếu như da bạn nào quá trắng á và thích cái tông màu trắng hồng á thì mình sử dụng màu đó thôi Diệu Ngân ơi, bao nhiêu một cây hả? À, Diệu Ngân ơi, cái baby stick này có giá là 315 nha bé Mà đang có khuyến mãi đó, nếu như mình mua hai cây thì mình được giảm giá Hoặc là tặng ờ, một quả trứng tẩy tế bào chết Phương Thảo mua ở đâu vậy chị? À, Phương Thảo ơi, nếu như mà bé mua thì bé có thể liên hệ Facebook của bạn Dương Thiện Nguyệt nha chỉ có kim cái bình luận của bạn đó ở đây nè huyền trân 315 huyền lê 315 nha mọi người Mọi người hỏi Sao nói mà sao mọi người hỏi hoài vậy ta Cảm ơn chị Như Mộng <laughs> Đúng rồi đó Gư Gư ôm Không có phụ nữ nào xấu hết mình phải biết cách làm đẹp và mình phải chủ động trong trong cái thời đại mà hiện đại hóa như bây giờ thì phụ nữ của mình phải chủ động làm đẹp đúng không tại vì ở ờ, xã hội càng tân tiến phụ nữ ai cũng có nhu cầu làm đẹp á, và mọi người đều đổ xô đi làm đẹp thì tại sao mình lại tụt hậu ở phía sau mình phải luôn có những cái sản phẩm làm đẹp nhanh gọn lẹ như vậy để chị em phụ nữ mình thủ trong ờ, túi hay là trong giỏ đi làm đi học uh, hay là mình đi chơi mình đều có thể mang theo được nhất là rất là tiện mỗi khi mà đi du lịch nha cái này sam nói thật tại vì bình thường á nếu mà sam sam đi uh, đây đưa cho mọi người xem luôn sam mà make up bình thường á thì đồ make up của sam phải bao nhiêu đây nè rất là nhiều luôn mà mỗi khi đi du lịch á cầm hết bao nhiêu đó đi thì rất là nhiều cho nên là sau này á sau này á thì sam chỉ nguyên một đống mà để xăm đánh nền á thì thay thế chỉ bằng một cây baby stick này thôi cầm theo rất là gọn lẹ cầm theo một cái hộp phấn má hồng rồi chì kẻ màu mắt nữa là xong rồi Junmi Junmi ơi Junmi có thể liên hệ bạn Dương Thị Nguyệt nha nha bé tại ờ, chị không có bán chị mua bên bạn Dương Thị Nguyệt đó chị có ghim cái bình luận của bạn Nguyệt ở đây nè em có thấy không em có thể liên hệ bạn Nguyệt nha tập hôm nay buồn hả Bạch Hy? Ô, hồi nãy chị lên livestream nên chị chưa có xem được nữa Chào Hưng Trần Hello Quốc Thắng Bé Nhi Tú Vân ơi Gái Nguyễn ơi giá là 315 nha Ngọc Bích à, Chị Ngọc Bích ơi, nếu mà da mình hơi đen thì mình xài số 22 nha Tại có hai tông màu, tông 21 và tông 22 Tông 21 chỉ dành cho những bạn da trắng thôi Còn tông 22 là cực kỳ thích hợp cho nhiều loại da Đánh cái loại mà đánh, tại vì cái màu này là gần như là màu da đó Cho nên là mình đánh lên cái màu da nào nó cũng nó cũng hòa lại hết á Làm sao liên hệ với bạn Nguyệt à, ờ, Jumi ơi Jumi Jumi có thể qua facebook của bạn Dương Thị Nguyệt nè chị có ghim cái bình luận nè xong rồi đó em inbox cho bạn đó nha cho em coi lại sản phẩm đi chị hằng nguyễn ơi đây cái sản phẩm mà hồi nãy chị đánh nền là cái sản phẩm bb stick nha rất là nhỏ giống như một cây son vậy thôi mà nó là một cái nền rất là hoàn hảo cảm ơn chị như mộng <laughs> nguyễn đan chị đây chào em hy vọng là cái chia sẻ ngày hôm nay sẽ giúp cho uh, các bạn uh, có được một cái tiếp uh, ờ, make up mỗi khi ra ngoài nhất là các chị em phụ nữ của mình uh, nếu như mọi người thấy uh, cái bài livestream của Sam uh, thích hợp đó để có thể chia sẻ thì mọi người hãy chia sẻ nha à, vì Sam muốn đó là à, các chị em phụ nữ mình đó ai cũng phải ai cũng phải biết làm đẹp hết và ngại gì mỗi khi mà mình ra đường mình chỉ mất có 5 phút thôi đúng không cho nên là khuyến cáo mọi người à, là con gái ra ngoài đường phải nên make up tại vì rất là nhanh nhất là khi mà có cái sản phẩm BB stick này nữa chỉ có 5 phút thôi là đã xong một cái uh, gương mặt rất là hoàn hảo rồi nên uh, khuyến khích mọi người ra ngoài hãy làm đẹp lên nha tự tin lên <laughs> hello khả linh <laughs> chào kim thoa yêu em hết gia đình là số 1 tiếp đến là bố là tất cả đúng rồi thu hằng ơi nối sống với gia đình là số 1 thì sẽ là bố là tất cả nha <laughs> bảo linh ơi em phải xem tập cuối nha <laughs> rồi hy vọng là các chia sẻ ngày hôm nay sẽ giúp ích được cho mọi người ha à, nếu như mà bạn nào mới vào live livestream đó mọi người không xem được uh, các bước hướng dẫn make up 5 phút của Sam đó thì mọi người khi mà Sam kết thúc livestream này mọi người xem lại từ đầu nha còn à, còn mọi người hỏi về cái ờ, cái nền mà hồi nãy Sam đánh á cái nền mà hồi nãy giờ Sam make up á là cái baby stick này nha nếu như bạn nào muốn mua thì liên hệ Facebook của bạn Dương Thiện Nguyệt viết không dấu thôi lát nữa ờ, kết thúc livestream Sam sẽ tag cái tên của bạn đó ra ngoài cho mọi người dễ tìm nha còn bây giờ thì bye bye chúc cả nhà ngủ ngon và cảm ơn mọi người đã xem livestream của Sam nha bye bye à trung thành ơi son là cũng mua bên bạn nguyệt luôn nha bye bye chào tiên tiên võ có gì con xem lại từ đầu livestream này nha hôm nay thiếp hướng dẫn make up đó hứa với mọi người đó hứa với mọi người là mọi người nói rất là nhiều nhưng mà bình thường là ngại không có dám make up ờ, không có dám để mặt mọc để mà livestream nhưng mà hôm nay là rất là gan <laughs> bye bye mọi người chúc mọi người ngủ ngon yêu cả nhà Thế hay thì share nha Bye